đêm nay em sẽ lạnh vì không có anh bên cạnh anh đi tìm hạnh phúc mới cho cuộc đời anh cố quên tình em sao chân trong tim em đau rất nhiều em mãi là người đứng phía sau dù thương đau anh hãy coi lớn là dù ta không bên nhau nhưng em vẫn yêu anh chờ đợi anh trong màn đêm hiu quạnh cơn gió lạnh làm em tái tê khiến cho em chân anh cho vui không người yêu ơi nhìn anh vui bên ai trong tim em đau đớn nhiều em mãi là người em mãi là bên phía sau dù thương đau anh hãy quay lưng lại em mãi là người đứng phía sau dù thương đau anh hãy quay lưng thank you